thiện ác hữu báo tuyệt không phải là lời hư dối. Nhưng quả tuần hoàn, cứu giúp người khác thực ra cũng là đang cứu chính mình. Thư sinh báo đáp công ơn cứu mạng của vị thương nhân giấu tên. Vào năm dạng lịch triều Minh, có một vị phú thương nọ không rõ danh tính. Ông có thương vụ làm ăn buôn bán tại vùng Cửu Giang. Một ngày nọ, nhân vì có công chuyện nên ngồi thuyền xuôi dòng Trường Giang bỗng nhiên ông trông thấy có mấy người bị rơi xuống nước. Quá ra thuyền của họ gặp phải bọn cướp. Không những toàn bộ tài sản bị cướp sạch mà còn bị chúng đẩy xuống nước. Vì phú thương nhìn thấy có người đang kêu cứu dưới sông thì lập tức bảo người lái thuyền cho thuyền tiến lại gần để cứu người. Bảy người được cứu đều là cử nhân, tất cả đều đang trên đường đến kinh thành ứng thí. Vì thương nhân tốt bụng bảo họ thay y phục sạch sẽ, biếu tặng thực phẩm. Sau khi qua khỏi sông Trường Giang còn tặng họ lộ phí đi đường. Vì thương nhân không hỏi tên tuổi cũng như lai lịch quê quán của họ. Ông cũng không cho họ biết danh tính của mình. Năm sau, trong bảy người đó thì có sáu người đỗ tiến sĩ. Trong đó có một người tên là Phương Dạng Sách, người huyện Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. tám năm sau, Phương Dạng Sách được triều đình bổ nhiệm chức ngự sử nhận nhiệm vụ đi tuần sát dùng Gia Hưng và Hồ Châu. Nhân quả tuần hoàng giúp người cũng là đang giúp chính mình. Tri phủ Gia Hưng lúc bấy giờ là Đồ Xuân Dương đã tổ chức một buổi yến tiệc lớn trong phủ để khoản đãi và ngân tiếp phương dạng sách. Thời điểm đó, vị phú thương kia vì làm ăn thất bại nên mất hết cả vốn liếng. Phải bán thân vào nhà đồ tri phủ làm nô bột tình cờ ông cũng có mặt trong buổi yến tiệc để hầu hạ quan khách trong buổi yến tiệc phương dạng sách nhìn thấy ông thì cảm thấy vô cùng quen mắt phương dạng sách bèn gọi ông đến và hỏi tỉ mỉ về lai lịch của ông cuối cùng xác nhận ông chính là ân nhân đã cứu mạng mình năm xưa phương dạng sách liền quỳ xuống nói lạy ân huynh đệ chính là một trong bảy người được huynh cứu đây nói xong Phương dạng sách quay lại nói với đồ tri phủ Tôi muốn chuộc ân nhân của tôi Đại nhân đồng ý chứ Đồ tri phủ tất nhiên đồng ý Phương dạng sách rất nhanh đã giúp vị phú thương kia chuộc lại khế ước bán thân Trả lại tự do cho ông Hơn nữa còn mời vị thương nhân đến phủ của mình ở một tháng Đồng thời tặng cho ông hàng nghìn lượng bạc Phương Dạng Sát cũng đem chuyện mình đã tìm thấy ân nhân báo cho những người còn lại cũng được cứu vào năm đó. Những người đó lúc này cũng đều đã làm quan. Sau khi biết tin, họ cũng tặng vị thương nhân rất nhiều tiền bạc. Vị thương nhân dùng số tiền đó làm vốn, bắt đầu lại việc làm ăn của mình. Công việc của ông Thuận buồn xuôi gió, không lâu sau lại trở thành một phú thương. Uông ứng minh hai lần thoát nguy đều có nguyên do. Thật đúng là nhân quả tuần hoàn, cứu người cũng là đang cứu chính mình. Là có một câu chuyện khác kể rằng, vào năm quan tự Triều Thanh, quân ứng minh, người huyện Hưu Ninh, tỉnh An Huy đã tham gia vào tổ chức đoàn luyện canh giữ Trường gian tại Tương Dương. Đoàn luyện là đoàn thể tự vệ do nhân dân tự phát tổ chức vào lúc bấy giờ. Do tình hình xã hội rối ren bất ổn, giặc cỏ ngày một nhiều, một số đoàn luyện dân binh trông thấy người đi đường phàm là người bị nghi ngờ là giặc cỏ thì đều bị bắt hoặc thậm chí là giết chết mà không cần lý do cách hành sự như vậy thật khó tránh khỏi lạm sát người vô tội một hôm một số dân binh phát hiện chân của hai thương nhân đến từ tứ xuyên dính đầy bùn đất có vẻ họ đã đi một đoạn đường khá xa lại quan sát hành vi lời nói của họ liền cho rằng họ là giặc cỏ những dân binh này đang định dung đao chém chết họ Uông ứng minh bước ra ngăn cản Ông nói Há có ai giết người mà không hỏi lý do không? Ông cho người đưa cả hai thương nhân này đến quan phủ Thoát hiểm nhờ cứu giúp hai người thương nhân. Lúc quan viên thẩm vấn họ Cả hai đưa ra bằng chứng mua bán hàng hóa Họ quả nhiên là những thương nhân buôn bán hợp pháp Không phải là giặc cỏ quan phủ cũng tìm thấy những người giao dịch làm ăn với họ và chứng minh được thân phận của họ vậy là hai thương nhân thoát khỏi tội chết bởi vì rời đi dội vàng họ cũng không kịp hỏi danh tính của vị ân nhân cứu mạng quân ứng minh không lâu sau một đám thổ phỉ bất ngờ chạy đến tương dương chúng giết người phóng hỏa và cướp bóc Uông ứng minh trong lúc loạn lạc đã tháo chạy đến sông Trường Giang định lên thuyền rời đi. Tuy nhiên, khói nước mênh mông không nhìn thấy chiếc thuyền nào để sang sông. Ông lên tiếng gọi người chèo thuyền đang ẩn trong đám lau sậy, nhưng không có tiếng trả lời. Đang lúc lo lắng, ông chợt thấy trên một chiếc thuyền có một người đang ló đầu ra. Người này nhìn thấy Uông ứng minh thì ngay lập tức cho thuyền vào bờ và gọi ông lên thuyền thì ra người trên thuyền chính là hai thương nhân đã được ông cứu trước đó. Uông ứng minh nhờ vậy mà thoát khỏi nguy hiểm. Nhân quả tuần hoàng cứ vô tư giúp người rồi sẽ được báo đền. Về sau, Uông ứng minh vì gặp chuyện bất bình bên vực kẻ yếu mà bị kiện lên quan phủ. Ông đành phải rời khỏi An Huy. Một đêm trước khi ông lên thuyền qua sông, trong lữ quán nơi ông ở có một người khóc lóc rất bi thương thảm thiết. Uông ứng Minh hỏi thăm tiểu nhị thì được biết đó là một người quan khách từ xa đến đang mắc trọng bệnh. Người này lưu lại trong lữ quán đã lâu, nhưng nay vì ngân lượng đã tiêu hết nên ông chủ đang định đuổi ra đường. Uông ứng Minh cảm thấy thương cảm nên đem tiền tặng cho người quan khách đang mắc trọng bệnh kia. Vì bị lỡ mất thời gian nên Uông ứng Minh đã không kịp bắt thuyền đi ngày hôm đó. Chỉ có thể đợi đến ngày mai. Ngày hôm sau khi ông lên thuyền, chủ thuyền nói với mọi người Hôm qua giờ này bỗng nổi lên một trận gió lớn, rất nhiều thuyền bị lật và chết rất nhiều người. Nếu hôm qua các vị đến thì giờ đều đã nằm trong bụng cá rồi. Có câu nói, bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có bài, quả thật nhân quả tuần hoàn, cứ vô tư giúp người rồi phúc báo sẽ lại quay trở về với bạn. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Không thể bao dung bốn người này, phúc khí của bạn sẽ giảm dần Bao dung người khác cũng là thiện đãi chính mình Có bốn loại người nếu bạn không thể bao dung thì phúc khí cũng sẽ theo đó mà giảm dần Bao dung với cha mẹ Chúng ta có thể có nhiều bạn bè, anh em Nhưng cha mẹ là người duy nhất sinh ra ta trên thế gian này trong những năm tháng nuôi dạy con cái, từ nhỏ cho đến lớn, có người cha người mẹ nào mà không mắc phải những sai lầm. Ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nhưng dù có thế nào, cha mẹ cũng là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Khi cha mẹ còn khỏe, có đôi lúc bạn bực bội vì họ thường lo lắng và quan tâm thái quá. Khi không còn cha mẹ, bạn mới nhận ra rằng có người quan tâm và nhắc nhở mình thì thật là quý giá biết bao vậy nên ngay khi cha mẹ vẫn còn sống hãy rộng lượng và bao dung hơn một chút trước những bất cẩn vô tình của họ những lời cằn nhằn trách mắng của mẹ cha thực ra cũng là xuất phát từ lòng yêu thương con vô bờ bến mà thôi dẫu cha mẹ là người ra sao chúng ta đều phải hiếu thuận yêu thương và kính trọng họ người xưa coi trọng chữ hiếu khi quyết định lựa dùng người nào thì đều phải xem đến chữ hiếu đầu tiên nếu có thể hiếu thuận với cha mẹ thì cũng không dễ trở thành một người xấu xa ích kỷ một người ngay cả đến cha mẹ sinh ra mình cũng không kiên nhẫn và bao dung nổi thì làm sao có thể yêu thương ai khác bao dung với bạn đời đàn ông là dương phụ nữ là âm âm dương tương hỗ từ đó mà bù đắp cho nhau như thế mới phù hợp với thiên đạo phụ nữ là mặt trăng đàn ông là mặt trời hai vợ chồng chỉ có bao dung với nhau thì mặt trời và mặt trăng mới có thể cùng nhau tỏa sáng nhân duyên đến với nhau giữa biển người mênh mông vốn đã không dễ dàng nếu hai người có thể nắm tay cùng nhau đi trọn cuộc đời thì càng nên trân trọng nhau hơn trong cuộc sống hôn nhân các cặp vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhưng đừng cố tình đẩy mâu thuẫn lên cao Nhìn một lúc sóng yên biển lặng nên từ những mâu thuẫn đó mà bao dung và thấu hiểu nhau hơn người vợ là âm phải lấy nhu hòa mềm mỏng làm gốc người phụ nữ phải có phẩm tính bao dung dịu dàng hiền hậu người phụ nữ như nước an tĩnh mà khoan thai không nóng nảy không dông dài làm lợi dạng vật mà không tranh giành một người vợ như vậy sẽ giữ được gia đình hòa thuận trên dưới ấm êm người đàn ông như trời tráng kiện không ngừng ở bên ngoài lo toan sự nghiệp nuôi dưỡng gia đình người phụ nữ như đất khiêm tốn mà nâng đỡ dạng vật lo toan mọi việc trong nhà nam chủ ngoại nữ chủ nội bao dung hòa hợp lẫn nhau là như vậy ai cũng có một trách nhiệm riêng không thể bao dung chính mình thì sao có thể bao dung được người khác hãy coi mình là một bông hoa hướng dương nở trong nắng và sưởi ấm cho tâm hồn của chính mình đời người quả thật không dài đừng việc gì cũng quá nghiêm khắc cũng đừng vì tình cảm mà làm những điều trái lương tâm điều đó không chỉ khiến bản thân tổn thương mà còn lãng phí thời gian khoan dung với bản thân điều chỉnh cảm xúc đúng lúc học cách mỉm cười thường xuyên và trở thành một người ấm áp như mặt trời đừng quá khắc khe với bản thân cuộc sống vốn không dễ dàng sao không bao dung hơn với bản thân cuộc sống ngột ngạt đôi khi cũng là do lòng ta quá chật chội biết tha thứ cho chính mình nhưng cũng không phải là buông lỏng bản thân nhìn lại quá khứ để có thể bước tiếp vững vàng bao dung giới con người cũ của chính mình và mở rộng tấm lòng để chờ đón những điều mới mẻ bao dung những người đã làm tổn thương mình buông tha người khác cũng là buông tha chính mình nếu mãi giữ tâm oán hận thì người đau khổ nhất lại chính là bạn mở rộng tấm lòng bao dung người đã từng làm tổn thương bạn chính như biển lớn dung nạp trăm sông chấp nhận dạng vật không chê sông lớn sông nhỏ nước đục nước trong Nhà Phật còn giảng nghiệp lực, người đối xử không tốt với bạn thì có thể trong kiếp trước bạn đã từng nợ nghiệp của người đó. Vậy nên họ đối xử không tốt với bạn cũng là đang giúp bạn hóa giải nghiệp lực. Nếu bạn có thể bao dung bỏ qua được thì chính là kết lại món nợ dai dẳng này, tương lai cũng nhất định sẽ tươi sáng hơn. Lòng bao dung sẽ khiến cuộc sống của bạn thi dị, độc đáo hơn. Ấy chính là